bước từng bước tìm cho ta những lối đi riêng ta sẽ không dừng lại, không dừng lại. ta biết chính xác nơi đâu điểm tựa cho thành công bắt đầu cùng nhau đi lên đỉnh vinh quang nào để ước mơ này bay xa vì ta đã có một điểm tựa vững tin đừng giá trị cuộc sống